Tập 49 Đều ở đây sao? Còn thiếu 7 tấm phần nữa Hàng tính Quá hạn chưa về Người đáng tội gì người có biết không Lúc trước tiêu đại nhân đã nói Rất rõ rồi Số lượng không đủ Thì đáng tội gì hả Quả thật không đủ Vậy lương thảo khác người đã đem đi đâu hết rồi Tiêu đại nhân Tiêu đại nhân Quân tình khẩn cấp Nói đi Vào nửa canh giờ trước chú Công bất ngờ dẫn quân binh nhổ trại xuất phát Để di chuyển về phía Tây Nam Đồng thời ra lệnh hai trại tả hữu lập tức khởi hành chú Công lệnh cho đại nhân Trưa ngày mai phải áp tải toàn bộ lương thảo tới cho Trung quân Được Đây là tuyến đường hành quân của chú Công Điểm dừng đầu tiên là cao cốc cách đây khoảng 30 dặm Sao bỗng nhiên đại nhân lại ra quyết định như vậy Ta vốn không thể nào chuẩn bị kịp Nếu như ngài làm không kịp Toàn quân từ trên xuống dưới cũng làm không kịp Nhưng mà Nhưng mà mệnh lệnh đã hạ xuống Bắt buộc phải làm theo mà thôi Đại nhân Số lương thảo đó liên quan tới sống còn của toàn quân Tất cả dựa vào ngài Ta, ta nói thật với tướng quân Số lương thảo đó Tào tướng quân nói phải lắm Chuyện lương thảo đó toàn bộ đều nằm trong tay của tiêu đại nhân chúng ta cẩn thận đó cẩn thận đó đẩy mạnh lên mạnh lên tiêu đại nhân ờ à. Thế nào rồi Bây giờ có thể nói với ta được chưa Đại nhân giao bản đồ hành quân mà đại dương đã đưa ngài cho tôi hành quân ngươi đánh dấu trên bản đồ này Những con đường chúng ta đi giống nhau mà <laughs> Làm sao mà ngươi biết được Là đại dương bí mật nói với ngươi sao Tôi chỉ là một đô quý Sao đại dương có thể nói với tôi Tôi đoán, tự đoán ra thôi Đoán sao Ờ Đại nhân Đại nhân Ừ trên suốt đường đi áp tải lương thảo, tôi để ý, thấy sương mù mịt ở trong đêm hôm trước tới sáng hôm sau là tan hết. Đó là dấu hiệu của một mùa cốc vũ sắp tới rồi. Nhưng nó lại tới sớm hơn năm ngoái dư một tiết. Nếu như đi theo đường hành quân ban đầu, buộc phải tới được Nam Trịnh trước mùa cốc vũ mới được. Nhưng bây giờ cốc vũ tới sớm hơn một tiết. Nếu phải hành quân dưới trời mưa dầm, vậy tốc độ hành quân chắc chắn sẽ bị chậm lại. Nếu mà như vậy, E là chưa tới được năm trịnh thì mọi người đã chết đói hết rồi Phải làm sao đây Nếu đại dương muốn tranh thủ Tới được năm trịnh trước khi lương thảo của chúng ta cạn kiệt Chỉ có thể đi theo con đường này Cho nên hàng tính đã tự quyết định trên đường đi là một kho lương tạm thời Phái người canh giữ ngày đêm Tốt Đại quân ở Yên Lương Thảo đi trước Nhưng mà hàng tính Trước khi quyết định làm chuyện này Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa Ngươi chắc chắn bao nhiêu phần Lỡ như thất bại thì Thành thật mà nói Vào mùa cốc vũ và tuyến đường hành quân Hàng tính vô cùng chắc chắn Điều mạo hiểm duy nhất Là liệu đại chương có thể hiểu được Và dám ra quyết định đánh cược với hàng tính gián này hay không Nếu thua Đầu của hàng tính sẽ rơi xuống đất Nếu thắng cũng coi như không uổng sứ mệnh Là tôi anh Minh Hay là đại dương anh Minh Đô quý Xe lương thảo này chúng tôi chuyển đi trước nha Được rồi chuyển đi ừ, Dạ Đi đường cẩn thận đó Dạ, dạ. Đi thôi Nghe xem ở đây chúng ta sẽ dựng kho lương thảo tạm thời Ở đây cũng có Ở đây cũng có Như vậy có thể đảm bảo lương thực được cung cấp đầy đủ Ừ Làm cho tốt đi Tiêu đại nhân Ta thật sự phải khen đại nhân Bởi vì ông biết được mùa cốc vũ tới sớm Nên ta đột ngột thay đổi được hành quân Thật không ngờ Đại nhân vẫn bảo đảm cho các tướng sĩ Bữa nào cũng được ăn cơm nóng Chuyện này thật không dễ Đại dương Đây không phải công của một mình tiêu hà tôi Mà là người tên Hàng Tính Chính hắn đã sắp xếp chuyện này Hàng Tính ừ. Chính là người viết binh thư này sao Chính là hắn đó một binh sĩ bình thường như hắn Làm sao nghĩ được những điều đó chứ Đó cũng chính là điểm khác biệt của hắn Con người đó có chút tài năng Ý đúng rồi Nhắc tới hắn Ta đã đọc binh thư do hắn viết rồi Chỉ là hành quân cấp bách Chưa có thời gian đọc kỹ hơn Đại Dương Ngài hãy đọc kỹ xem Đại nhân Đây là danh sách các binh sĩ bỏ trốn mấy ngày nay Ờ Tên hàng tính đó sai hắn đuổi theo mấy binh sĩ chạy trốn Không bắt được người về Mà cũng chẳng thấy hắn đâu nữa Hắn trốn khi nào Dạ tối hôm qua ờ. Chop! Chop! Tiêu đại nhân Thấy ngài vội vàng hấp tấp muốn đi đâu vậy Một cái hèn nhát Đồ khốn Sao các ngươi cũng dám chạy trốn hả Vì ngài không cho tôi làm đại tướng quân mà Ngươi không đủ tư cách quán trách bất cứ ai Nếu như Ngươi muốn mãi mãi vùi dập chính mình Thì ngươi cứ tiếp tục trốn chạy Làm một cái hèn nhát đi Không có cơ hội làm đại tướng quân Tôi thà là một kẻ hèn nhát Hàng tính nơi hàng tính Ngay cả một chức đô quý người còn không làm được Thì làm sao để ta tin người có tài cán Không có tài cán thì làm gì để ta tiến cử người với đại dương chứ Hán Dương không thèm quan tâm tới tôi đâu Hơn nữa quân Hán của ngài ấy bây giờ Càng ngày lại càng ít đi Người chạy trốn thì ngày càng nhiều Hán Dương có quan tâm không Tiêu đại nhân Ngài đừng nên phí sức nữa Hàng tính đa tạ ngài đã luôn quan tâm hàng tính Tôi đã quyết định rồi Xin nhận của hàng tính một lại Ngài muốn giết tôi sao Nếu người không giúp sức cho Hán Dương Ta buộc phải giết ngươi đi Sau này Ngươi rất có thể là mối đe dọa lớn của Hán Dương <laughs> Ngài muốn giết tôi tôi thật sự cũng cảm thấy vui Vì chỉ có tiêu đại nhân ngài mới biết được tài năng của hạng tính này Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng Ngươi có quay về cùng ta không Quay về làm gì Chức đô quý còn con sao hay là ngài giết tôi đi Ngoài đại tướng quân ra Tôi sẽ không làm gì hết Ta sẽ giúp người Giang trận tiến lên Người có nghe nói Hán Dương sắp phòng đại tướng quân không Thôi xong. Dừng lại Ngươi không thấy mấy hôm nay phàn khoái lưu quán Rất tích cực luyện binh à Từ sau khi Trương Lương về tới hàng rồi Vị trí đại tướng quân đó vẫn còn để trống cho tới nay nếu đại dương thật sự có ý đó Thì họ làm vậy cũng không có gì lạ ừ. Bây giờ trong quân ta Luận trung thành Luận chiến công Luận xuất thân Có thể so sánh được với Lưu Quán và phạm Khoái Cũng chỉ có Huynh và Chu Bột thôi Tiến lên <laughs> Nhưng Chu Bột nhát gan và thận trọng Lại không biết chữ Lập tướng quân thì được Thống soái toàn quân E rằng sẽ không được Chu Bột không giống Huynh Từng làm quan Biết luật pháp Biết cách làm quan thế nào hơn nữa Huynh và Tiêu Đại Nhân cũng là bằng hữu đã nhiều năm Huynh muốn đấu tranh một chút không Hạ Hầu Anh Chúng ta nói những lời này ở sau lưng đại dương Liệu có phải là không thích hợp không <laughs> Tôi sẽ không nói những lời này với người khác Trước đây chúng ta đã từng làm nha dịch ở huyện Bái ừ. Coi như đã kết giao từ trước Trước giờ tôi vẫn luôn vô cùng kính phục huynh Tôi muốn tốt cho huynh Cũng là muốn tốt cho đại dương mà Tôi nghĩ là chức vụ này chỉ huynh mới thích hợp Ý người muốn nói là Ta nên đấu tranh một chút à Tiến lên hey, hey, hey, hey. Đại Dương, tìm tôi có việc gấp sao? Ờ, à, tiêu đại dương, lại đây, lại đây binh thư của hàng tính đã đã đọc rồi Đúng là hắn giết rất hay Người này có tài đó Người khác thì tôi không dám nói Nhưng mà người này tôi bảo đảm mình không nhìn lầm Bây giờ thì ta đã hiểu Vì sao đại dân đuổi theo hắn cả đêm Cũng đáng lắm Bây giờ hắn đã làm chức gì ở trong quân Đồ quý lương thảo Đồ quý lương thảo Thiệt thòi cho hắn quá rồi Ông cảm thấy chúng ta phong cho hắn làm tả lộ tướng quân thế nào Đại dương Tả lộ tướng quân liệu có hơi nhỏ không Tả lộ tướng quân mà còn nhỏ Vậy ý của đại nhân là Tôi có câu này nói ra có vẻ không phải phép cho lắm Nếu nói sai thì tôi không dám nói nữa Nói đi Chẳng phải chúng ta vẫn luôn thiếu một đại tướng quân sao Đại tướng quân Tiêu đại nhân Phong hán làm đại tướng quân Việc này không thỏa đáng chút nào đâu hả Đại dương Tôi rất hiểu hắn Tôi cảm thấy hắn làm được Hơn nữa Ban đầu ngài chẳng phải cũng là một đội trưởng sao Đó là hai chuyện khác nhau Tiêu đại dân Ta phong cho hắn làm tả lộ tướng quân Như vậy là đã quá trọng dụng hắn rồi Nếu như hắn mà không làm được Không biết tổn thất bao nhiêu binh lực Nếu ta phong cho hắn làm đại tướng quân Lỡ toàn quân bị tiêu diệt thì sao đây Hơn nữa Con người này Bây giờ chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về hắn Lỡ như hắn lại là kẻ hữu vọng vô mưu À phải rồi cái người mà chỉ bàn chuyện binh sĩ trên giấy tên là gì? Triệu Quát Đúng rồi, lỡ hắn giống Triệu Quát thì sao? Còn nữa Dù gì hắn cũng là người từ phía bên hàng vũ chạy tới đây Trong quân sẽ không phục đâu à, Đại Dương Nè, người ta nói đã Ông tự nghĩ xem Các huynh đệ ở huyện bái của chúng ta Ai ai cũng mạo hiểm tính mạng chinh chiến cùng ta bấy lâu nay Nếu Phong Hàng tính làm đại tướng quân Thì họ sẽ nghĩ như thế nào đây Đâu phải đại nhân không biết Họ cũng đang lâm le muốn ngồi vào vị trí đại tướng quân đó Nếu ta phong cho hắn Thì đám người đó sẽ phản lại ta thì sao Đại dương Vị trí đại tướng quân đó Người muốn để dành lại cho các huynh đệ ở huyện Bái Hay là vị toàn quân Hán gia đây à, Không được, không được, không được, không được Tôi thấy hàng tính sẽ làm được Tôi có thể bảo đảm cho hắn Tôi lấy tính mạng của mình ra bảo đảm đại dương Tôi đảm bảo cho hắn cả đời Nghe nói đại dương đã bắt đầu trai tịnh rồi Ngày mai làm lễ sắc phong đại tướng quân Chu Bộ, Theo như ngươi nghĩ Chức đại tướng quân đó sẽ rơi vào tay của ai đây Luận công lao Thì Tào Tham là người đứng đầu <laughs> Đừng giả khiêm tốn nữa Nếu luận về bình tĩnh cương nghị Có phong độ của đại tướng quân Thì ta chắc rồi <laughs> Đừng có nói bừa <laughs> Ta nghe nói đã chọn được nghề lành tháng tốt để lập đàn Tế lễ phong chức ngoài ngoại thành rồi làm lớn tới như vậy à Xem ra Lần này chúa công rất coi trọng rồi Ê đằng công Người thấy sao Dù gì cũng không phải là ta Ta nói có ích gì chứ Hô đằng công hôm nay Quả thật càng ngày càng trưởng thành rồi ha Không còn là quan mã xa nuôi ngựa Giống như trước đây nữa rồi <laughs> <laughs> Đúng đó Lúc vừa mới tới Nam Trịnh đằng công thường xuyên không chịu được Nửa đêm tới la hét ngựa chạy loạn xạ Người khác còn tưởng bị ma ám <laughs> <laughs> Đáng tiếc là đất Nam Trịnh đường gồ ghề khó đi, đường lại nhỏ hẹp, không thể nào chạy nhanh hết sức được. Chẳng phải mọi người cũng cảm thấy khó chịu hay sao? Ê, Huynh thấy cổ xe diều mới của ta chưa? Cổ xe diều đó của ngươi thì có gì ghê gớm đâu chứ. Đó không phải là cổ xe diều bình thường Huynh nhìn thử dành bánh xe của nó đi hả? <laughs> Cái dành bánh xe như vậy Chỉ có trên xe của thừa tướng mới có thôi đó Phải đem từ Hàm Dương tới đây đó tốn biết bao nhiêu là công sức Hả? À, xe của thừa tướng thì mới có được sao? Ờ. <laughs> được lắm đó. Biết đâu là chức đại tướng quân đó sẽ là của ngươi. Vậy ta sẽ ngồi đợi thôi. Đại Dương Đồ quý lương thảo, hàng tính tới Vào đây đi Hàng tính bái kiến đại dương Louis Daddy. Ja, Đại dương Tiêu Hà xin thay mặt đại dương tuyên bố dương mệnh Trước đây Bảo từng vô đạo Bá tánh khốn cùng Hôm nay hạng vũ lại bắt trước dông tần Tàn sát hàm dương Thiêu rụi A Phòng Tùy tiện làm càng Trời giận người quán Từ cổ chí kim Giặc tới nước loạn Đều có quân đội khởi binh Diệt trừ vô đạo Hôm nay Chúa công chúng ta Lập đàn ở ngay tại đây Báo cáo với Hoàng Thiên Thượng Đế Hậu sĩ thần nguyên Chọn đại tướng quân Thống lĩnh ba quân Chinh phạt nghịch tặc Bình định thiên hạ Bảo vệ Lê Dân Bá Tánh Mời Hán Dương tuyên bố người được chọn làm đại tướng quân Hàng tính lên đây lên đây Phụng mệnh đại dương Trao cho tướng quân Một cung tên màu đỏ Hả lên đây Hùng mệnh đại dương Trao cho tướng quân kích Tên tiểu tử đó là ai Mày biết hắn là Hắn chính là kẻ phản tặc đánh nhau trong quán rượu mấy hôm trước Chú Bột Tại sao lúc đó không xử hắn luôn cho rồi Ai vậy Mày đó Tên đó là ai vậy ngươi sẽ là thống soái bao quân của doanh trại quân Hán Ta phong ngươi làm đại tướng quân Hàng chính, ngươi cút khỏi đó cho ta Nè, dạ, tiểu tử kia ngươi dựa vào cái gì làm đại tướng quân chứ Người dựa vào cái gì làm đại tướng quân Dựa vào cái gì mà đại quân xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi họ xuống đi họ xuống đi xuống đi xuống đi ngươi làm cái thá gì xuống đi cút xuống đi xuống đi xuống đi cái tên nhảy lên xuống đi họ xuống đi mau xuống đi cái tên nhảy lên xuống đi ngươi là cái thá gì chứ thì xuống đi chú công chuyện này chẳng phải ông nói là hắn làm được sao Ta cũng muốn xem thử xuống đi. có thu phục được không Xuống đi Xuống đi Xuống đi Xuống đi Bảo à, xuống đi Tao nhảy đánh kia Xuống đi Xuống đi Tao nhảy đánh kia Bảo xuống đi Tao nhảy đánh kia Xuống đi Xuống đi Xuống đi cũng xuống cho tao Xuống đi Bảo xuống đi Mày xuống đi Cũng xuống cho ta Ông nhảy lên Ngồi đi Ngồi lên Xuống đi Ông cũng xuống đi Xuống đi Xuống đi Xuống đi Nhảy lên Ông xuống đi Cút xuống cho ta Màu cút xuống đi Xuống đi Xuống đi xuống đi Cái tên nhảy Xuống đi Bọn ta không phục Ngươi là tên gian tặc Bọn ta không phục Bọn ta không phục Bọn ta không phục đâu Bọn ta không phục Xuống đi Bọn ta không phục Ta là hàng tính Chắc là các vị cũng nghe nói rồi Hôm nay đại dương phong ta làm đại tướng quân Các tướng quân cảm thấy không phục Nếu đã như vậy các vị lên đây chém ta ở trước mặt Của mọi người đi Thằng tính Người mau vào ấn phù ra đây đi Ta nói người biết Đừng dở trò đó với ta Người mau cút xuống đi Bọn ta không phục đó Người mau cút xuống đi Cút Bọn xuống ta không phục ngươi Xuống đi Mau vào ấn phù ra đây Người cút đi cho ta đi. Mau xuống đi Bọn ta không phục ngươi Xuống đi Cút xuống đi Không nghe theo lệnh của ta các vị muốn nghe lệnh của ai đi Bọn ta chỉ nghe lệnh của Hán Dương Bọn ta chỉ nghe lệnh của Hán Dương Không nghe lệnh của Hán Dương thôi Không nghe lệnh của Hán Dương chứ xuống đi chỉ nghe lệnh của Hán Dương thôi Cút xuống đi Cút xuống đi Cút xuống đi Cút xuống đi Cút xuống cho ta Nếu ta xuống Các ngươi ai muốn ngồi vào vị trí này Ai ngồi cũng xứng hơn ngươi Ai cũng ngồi xứng đáng hơn ngươi hơn ngươi hết á Người cút xuống cho ta Người xứng đáng sao Các người đều thấy mình đủ năng lực gánh trọng trách này Các người ai có thể làm được trận tắc thắng Công tắc được Bọn ta ai cũng làm được hết Người cũng làm được Người không xuống đi Người cũng xuống ừ, đi. xuống, xuống đi xuống đi Người được sao Ta nhất định không phục Vị tướng quân này Ở trong quân ngài đảm nhận chức gì Trung quân hộ vệ Ờ Trên đường đi tới Nam Trịnh Binh sĩ chạy trốn Mỗi doanh trại quân số giảm 1 phần 3 Vậy ngài đáng tội gì ờ. Nè còn vị tướng quân kia Ngài làm chức gì ở trong quân <laughs> Ta hả Ai mà không biết Phàn khoái ta là quan tiên hành Bao nhiêu trận đánh hả? Biết bao nhiêu thành lũy ta là người tiên phong Đánh tương thành là ngài sao Trận đánh tương thành Một mình quân của ngài Đánh lâu không thắng Cuối cùng vẫn là đại dương phải đích thân ra trận Mới đánh được tương thành Ta chuyện đó <laughs> Ngài làm được đại tướng quân không Ừ Ý, còn ngài Ta là đốc sát Cho ngày 10 vạn đại quân ngày điều phối thế nào Làm hết năng lực Làm hết năng lực như thế nào 10 vạn đại quân Thì cần bao nhiêu bộ binh Bao nhiêu kỵ binh Bao nhiêu binh quân nhu Bao nhiêu binh cung nỏ Mã phu, quả phu, y phu Bao nhiêu người làm tiên phong Bao nhiêu người làm hậu bị Ngài tính toán chưa Đương nhiên tao có tính toán rồi 20 vạn 100 vạn thì sao Vậy thì ngươi sẽ điều phối như thế nào Ta chỉ cần mười tướng quân nghe theo mệnh lệnh của ta Thì có thể thống soái 100 vạn đại quân Ngươi chịu khoác lác Hừ Ta là đại tướng quân Không phải người cầm quân Mà là người cầm tướng Trà thiên văn quan sát địa thế Thông thạo binh pháp túc trí đa mưu Nói phải làm, làm quyết đoán Thưởng phạt phân minh Ra lệnh phải làm Các người Có ai phù hợp với yêu cầu đó hay không hả Ờ, ờ gì Cho dù bọn tao không được thì làm sao chứng minh mình làm được Phải đó, phải, phải đó, đó, phải đó. Nếu như phải ngươi đưa được bọn tao qua Nam Trịnh đánh bại hạng vũ nếu như ngươi làm được Bọn ta sẽ phục ngươi Đúng Đúng Sẽ phục ngươi làm được sẽ phục ngươi Nếu làm được sẽ phục ngươi Làm đi Ngươi làm được sẽ phục ngươi Làm đi Làm đi làm đi. Nói rất hay Hôm nay đại dương phong ta làm đại tướng quân Thanh kiếm đang ở trong tay của ta cũng giống như treo cao trên đầu ta Làm được hay không Không phải chỉ nói bằng miệng Vì sao đại dương phong ta làm đại tướng quân Ta không cần phải giải thích với tất cả mọi người Nếu nhìn lầm ta đó là chuyện của đại dương Kẻ làm thần tử Lẽ nào lại không làm theo ý chỉ của đại dương Hàng tính đảm nhận trọng trách này Hiểu rất rõ sự an nguy của toàn quân Dự bước đi trên băng Hàng tính quyết tâm Không vì tình thế nguy nan Mà có sự suy nghĩ làm liều Không vì thân phận tôn quý Mà coi thường người khác Không vì độc đoán ích kỷ mà tư mưu phản chúng Không vì tướng sĩ phục mệnh Mà coi như chuyện vui Hàng tín nguyện đồng cam cộng khổ với các tướng sĩ Mong các tướng sĩ dốc sức tương trợ Xin các tướng quân nhận một bái của hàng tín Hôm nay phong tướng Tuyên bố khắp thiên hạ Chuyện ở trong quân Phía trên là trời Phía dưới là vực Đều do hàng tính ta xử lý Ta có trách nhiệm với đại dương Các người có trách nhiệm với ta Nếu ta tắt trách Sẽ có đại dương xử lý ta Nhưng trước khi xử lý ta Ta sẽ xử lý tất cả những người không nghe lệnh của ta Cho dù họ hàng người thân của đại dương ta đều xử hết có nó trong tay Ta nhất định sẽ làm được Nhất định sẽ làm được Tiêu Hà Thay hàng tính đại tướng quân Tuyên đọc quân lệnh Một Cua chiên không tiến Giống trống không lui Dương cờ không đứng lên Hạ cờ không ngồi xuống Đáng tội làm chậm bước quân Vi phạm chém đầu Hai Hô không lên tiếng Điểm danh không thấy Quá hạn không về Phá hoại kỷ luật Sẽ phạm tội khi quân Vi phạm chém đầu Á Phụ Tử Kỳ Chung Ly Muội Quý Bốn Và các tướng sĩ Từ Ngô Đông khởi nghĩa Tới hôm nay đã giành được thiên hạ Đều là dựa vào sự quyết tâm và dũng khí Của các vị đây Mọi người Đều là huynh đệ tốt của hạng vũ này Hạng vũ Tại đây kính các vị huynh đệ một ly Xin uống cạn ly này Đa, đa tạ đại dương Á Phụ Hôm nay đã tới lúc phải vui vẻ rồi Sao người lại không vui nghe nghĩ rằng thiên hạ thái bình rồi sao Chư hầu tranh giành chưa dứt Đánh thì đánh Đợi bọn chúng đánh xong rồi Chúng ta làm một trận quét hết bọn chúng đi Phải không <laughs> Đúng Đại dương nói rất đúng đó <laughs> Đúng Tới thì đánh luôn một thể Người khác thì Không đáng để lo Nhưng có một người nhất định Con phải biết người đang nói gì ai Lưu Bang xong, Đường sạn đạo đều bị hắn quỷ rồi Người còn lo lắng cái gì với lưu bang không được lơ là đề phòng ờ à, hạng dương ta có một chủ ý này á phụ à người cũng nhìn thấy rồi hôm nay là lúc ta và các huynh đệ vui vẻ ăn mừng với nhau có những chuyện nên để sau này rồi hạng nói đợi mọi người uống cho đã rồi hãy nói Á phụ Vũ Nhi kính người Uống cạn ly này Các huynh đệ Hôm nay Nhất định phải vui mừng hết sức mới được Được Được Được Được, được. được. Uống, uống, uống đi Uống đi thành nhạc dương đại dương Chỗ này trước đây là công thự của nhà Tần Tôi đã cho thu dọn hết rồi Đại dương tạm thời nghỉ ở đây đi Được So với Hán Dương Cung ở Nam Trịnh Chỗ này thực sự quá đơn sơ rồi Ta lại không thấy như vậy Ta cảm thấy ở đây rất là tốt Đại dương Tôi có một nghi vấn Người không chọn Hàm Dương định đô tại Nhạc Dương Có phù hợp không Có gì mà không phù hợp Hàm Dương có gì tốt không Hàm Dương đã trải qua nhiều năm binh loạn mặc dù có quan tàng nhưng mà thành trì ở đó dù sao cũng có khí thế dương giả. Cái gì mà khí thế dương giả? Tần nhị thế chẳng phải bị tiêu diệt ở đó sao? Tiêu đại nhân, Hàm Dương cách xa nhạc dương như vậy, ta cảm thấy định đô ở nơi đây. Rất có khí thế dương giả. Các huynh đệ, chúng ta vừa mới tới đây còn có nhiều chuyện cần phải lo lắm. Chúng ta nhất định phải lấy lại tinh thần. Tiêu đại nhân, phần lương thảo, dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu, lương thảo cũng phải có đủ. Nếu không đủ thì cũng sẽ tiêu hết. Đại dương yên tâm đi, tiêu hạ nhất định tận tâm tận lực. Chúng ta vào trong coi sao. đây đợi không cho tỷ đâu Nè đợi tỷ chơi, <laughs> Nè sao hai đứa con vẫn còn rượt nhau chạy như vậy coi chừng té ngã đó Có nghe không vậy Ê, Nàng nhìn xem nàng nhìn người ta đi à, Tuy rằng bây giờ chúng ta sống khá hơn trước đây nhiều Nhưng mà nàng càng ngày càng lười biếng đó Chàng nói ai lười Hả Trước đây lúc lưu quý còn sống ở nhà này Cả ngày đem những kẻ ăn không ngồi rồi về cái nhà này Ăn không của nhà ta suốt ngày Chẳng phải một mình tiếp làm sao Còn nói cái gì vậy hả Bây giờ xem ra để con còn khá hơn hai con nhiều à Dẫn quân đánh trận Hai con làm được không Nhà chúng ta được sống an nhàn nở mày nở mặt như vậy là dựa vào hai con hay sao Phải Là nhờ lưu quý Nhưng mà cha Cha đừng có quên là Con trai của cha đã bao lâu rồi không trở về nhà Hả Người ta bây giờ làm dương rồi Sớm đã quên cái nhà này rồi Ai nói Lưu Quý không về nhà Ta nói đó Đàn ông mà Một khi đã ra khỏi nhà Trong lòng còn nhớ gì nữa đâu Đừng có phải nói không? bậy mà ừ? Nó không về là vì có nhiều việc phải làm Cho dù nó không về đây nhưng nó vẫn nhớ tới ở đây Thế công Thế công Có thư à. thế công à, Thư gì vậy Thế công gửi thư vậy Hả à? à, Mau đưa đây Người đưa thư đang ở ngoài kia à, Mau mời vào Mời người ta vào đây đi Dạ à, Lại đây xem Lưu Quý gửi thư về nè Con xem đi Mẹ Hả Con muốn ăn thịt gà Ăn ăn ăn Sớm muộn cũng có một ngày Con ăn hết sạch tất cả của cải của mẹ đó Nếu như cha trở về Nhìn thấy con không được cao lớn giảm võ Sẽ trách mẹ đó Con hư lắm ham ăn quá đi Chẳng khác gì cha của con Hùng một cái nè ừ. <laughs> Đi đi Tàu Thẩm Hả Tàu Thẩm à, à, à. Tàu Thẩm Ờ có chuyện gì Quý ca Quý ca đã Huynh ấy Lưu Quý về rồi không hả Không có Lưu Quý không có về Là gửi thư về Sắp đón hai người đi Hai người mau chóng chuẩn bị đi Thật sao Thật đó Hai người mau mau chuẩn bị đi Tàu Thẩm tôi đi đây Đa Làm tạ Quynh Đa tạ Quynh sáu <laughs> Mẹ biết ngay mà Con trai mau lên Thu dọn hành lý Chúng ta đi gặp cha con Mẹ Làm gà cho con ăn trước đi Ăn ăn ăn Chỉ biết ăn thôi Đợi sau khi gặp cha con Không được nói những lời này biết chưa Ăn rồi sẽ không nói Còn đúng là chỉ biết ăn thôi à Hôn một cái ừ, Mau thu dọn hành lý đi nhanh lên Phu nhân ừ. Những gì cần đều đem theo hết đi Được Còn không đem theo á Thì chất hết vào trong kho Rồi phải người trông coi ừ. Chỉ là Sao vậy hả